anh em này tôi sóc cho em đụt một vài tay này đánh đâu được đấy hàng chuẩn chỉ luôn này bạc chẵn này anh em nhá chuẩn xác nhá cái hàng này bát đĩ quần cán của dòng của sới đến sân chơi mình cầm thiết bị của mình đi chơi là chơi được hàng công nghệ cao lẻ chuẩn xác ba đen anh em này đi chơi luồn đồ đạc người khôn của khó rất là khó anh em nhá bạc chẵn chuẩn chỉ thêm tay nữa này chẵn tiếp này rồi chuẩn xác anh em nhé thì cái hàng này bát đĩa quân cán là mình không trồ chạm gì vào anh em này à, tôi kiểm tra này à, bát soi trong veo này rồi à, rồi đĩa này đĩa 5 nghìn ngoài chợ này à, em thấy nhá kiểm chứng này quân vị này quân vị xanh chín này xanh chín 100% anh em nhá đến thử hàng nhà tôi anh em cầm bát đĩa quân vị của anh em đi để thử hàng thoải mái anh em này Đấy, vừa rồi tôi sóc cho anh em đôi ba cái bạc vào đánh để trong máy trong người tôi đúc cái máy thu màu quân vị CC308 là đồ chơi mới nhất cải tiến nhất của cái năm nay đi chơi anh em đúc máy trong người là anh em chơi cự đi bắt xa nhất của nó được 2 mét ở đây nó có cái bệ 360 độ này nó quét đa chiều anh em ngồi bất kể vị trí nào được mới chơi mới pha vào đồ đều chơi được hết anh em nhá thì nó thu quét được tất cả loại màu quân vị Vina Thăng Long chắn đóm bài thuốc <coughs> anh em vùng miền địa phương nào chơi quân vị gì thu quét hay có gì hướng dẫn tư vấn anh em alo tiếp tôi 0976 40 để được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này cái máy thu màu quân vị CC308 thì anh em phải lưu ý đến sân chơi của người ta là anh em biết người ta chơi vị bài hay vị thuốc hay vị chắn thì anh em phải lập trình trước ở nhà đi thì ví dụ bây giờ tôi lấy một cái la bài ngẫu nhiên này tôi bật trực tiếp khởi động lên này khởi động lên này à, tôi bật tín hiệu trực tiếp để cho cái bệ nó quét anh em nhá tôi lấy một cái la bài ngẫu nhiên đấy, tôi thu quét màu quân vị thì em lưu nhá cái mặt đằng trước đó quân đỏ hay quân đen không quan trọng quan trọng cái mặt lưng của quân bài này này là máy nó thu quét thì đến sân chơi vẫn là chơi cái bài này thì là đúng cái màu này là nó sẽ nhận diện được đúng cái màu quân của nó là nó sẽ chơi được thu quét khoảng 15 giây anh em nhá rồi như thế là tương đối ổn định ok rồi Đấy, anh em này bây giờ tôi sẽ lấy một cái lá bài ngẫu nhiên khác bất kể lá nào anh em này bất kể một cái lá ngẫu nhiên nào được anh em này Đấy, lấy bất kể lá này luôn đi là tôi sẽ cắt trực tiếp cho anh em Đấy, máy đã thu quét xong rồi Đấy, tôi sẽ tắt nó đi này thì cái máy này anh em lưu ý này chỉnh được nhịp rung to nhỏ anh em đây có cót này chỉnh nhịp rung này đó nhịp rung có thể chỉnh to nhỏ theo ý của anh em tôi sẽ cắt ngẫu nhiên cho anh em một cái lá bài con sáu bích này công việc của anh em đến sân chơi nhá đến sòng sới anh em không phải luồn đồ đạc gì vào hết anh em chỉ có đúc máy vào trong người bật công tắc lên chờ tín hiệu rung rung một đánh nẻ rung hai đánh chẵn anh em nhá à, cứ theo nguyên lý mà chơi ngày xưa anh em đánh cái bát hình hay đĩa khiển đĩa chiều hay cái bệ trôn nó rất là nhì nhằng khiến anh em nhiều lúc là mua đồ lại thua tha nhà tôi bán hàng với tiêu chí đổi mới một tháng và bảy miễn phí một năm anh em nhá nên anh em yên tâm về chất lượng số điện thoại trực tiếp của công ty tôi đây để được tư vấn miễn phí về cái sản phẩm này anh em này ờ, máy này tôi bật lên này rồi bật một nhịp lên rồi rồi tôi sẽ để trực tiếp ra cái bát này làm clip tôi sẽ để trực tiếp ra đây để em cùng cảm nhận nhịp rung với tôi Còn khi đi chơi anh em đeo vào trong người ngụy trang ống chân ống đầu túi quần túi áo tùy của anh em rồi đấy máy đã báo đây à, chỉnh cho nó rung cho nó nhỏ nhỏ này một tí nữa này rồi nó không to quá anh em lại lộ bạc anh em nhá này, sóc xong này đặt xuống này một dung này hai dung này bạc chẵn này này chuẩn xác này chồng quân chồng vị đều báo chuẩn xác cho anh em anh em nhá cái máy thu màu quân vị cc 308 là đồ chơi mới nhất cải tiến nhất ngụy trang tinh vi nhất hai dung hai dung đánh chẵn anh em này tứ tử trắng anh em nhá đấy nó chỉ phân biệt cho anh em được chẵn và nẻ anh em nhá nó không đánh được cho anh em mặt vị anh em nhá một dung này bạc đi bạc lẻ này anh em này bạc cái đi cái ở rất đều ba đen anh em này chuẩn xác này anh em thể cầm bát đĩa cuôn cán của anh em nên trực tiếp cơ sở để thử hàng miễn phí anh em nhá 3 đến 5 giây máy trả quả rất là nhanh và chuẩn xác lẻ anh em này rồi ok à, quân vị xanh chín chạy vèo vèo trên đĩa trên bát này nhiều anh em đánh ngậm đắng nhút cay vì mua phải những sản phẩm không chất lượng thì em phải alo trực tiếp 0976 40488 nhà tôi đã kinh doanh 15 năm trong cái lĩnh vực thiết bị đồ công nghệ cao của bạc bịp anh em này tiếng này này anh em này đấy chuẩn xác anh em này tiếp tục này trong khổ là clip tôi sắp cho em khoảng chục tiếng bạc còn khi anh em lên cửa hàng tôi sẽ được nhân viên tư vấn miễn phí cẩn thận cho anh em bạc lẻ anh em này đấy, chuẩn xác lẻ anh em nhé không thể sai được mọi chi tiết sản phẩm anh em alo tôi không chín bảy sáu bốn tôi chỉ dùng duy nhất một số điện thoại thôi anh em nhé không có số điện thoại thứ hai à, tiếp tục này xong xong đặt xuống này in khuôn in bát là máy trái quả cho anh em một dung này hai dung này hai dung bạc chắc anh em này à, rất chuẩn chỉ anh em nhé bây giờ tôi sẽ đeo trực tiếp cái máy vào trong người để đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc anh em này xem nó có chuẩn xác không này xong xong đặt xuống này bạc lẻ anh em này tiếng này lẻ này đánh cả cái bến xe em đình vào nẻ này anh em này chuẩn xác ba đen này anh em nhá không thể sai được tiếp cho anh em một hai tay nữa này này anh em này chuẩn xác luôn ba đen anh em này cái tỷ lệ chính xác lên 95 97 phần trăm anh em nhá tỷ lệ cho anh hai cái tay cuối cùng này tôi sóc dài tay một chút này cái hàng này sóc ngắn sóc dài sóc nhanh sóc chậm đều ok mặt lẻ một tỷ nẻ đánh cả biến xe em đình vào nẻ anh em ba đen đi ba trắng em nhá Đấy, chỉ có hai mặt chắn lẻ khi em đánh xanh chín rất là khó khăn để anh em chơi ăn được tiền anh em này bạc chắn anh em này chuẩn xác tứ tử trắng anh em này Đấy, thì bây giờ, bây giờ tôi đã sẽ kết thúc video anh em nhé mọi chi tiết sản phẩm muốn hướng rất chi tiết hơn anh em alo tôi không chín bảy sáu bốn không tôi tư vấn miễn phí cho anh em cái máy nhận diện màu cc 308 này đồ chơi mới nhất cải tiến nhất không chơi anh em tắt nguồn đi này Đấy, dùng thì dùng hàng sạc anh em nhé thu quét 2 mét quay đầu tất cả loại quân vị đều thu màu được Villa Thăng Long chắn đón bài thuốc anh em có thể cầm bát đĩa quân vị và đồ đạc của anh em lên để kiểm chứng nhân viên đón và tư vấn cho anh em cái bệ này nó quét 360 độ đa chiều rồi anh em ngồi bất kể vị trí nào của sân chơi đứng hay ngồi anh em đều báo rất chuẩn chỉ nhà tôi bán tất cả đồ và bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hack game dạy bài tay không thứ hàng trực tiếp anh em lên trực tiếp bến xe mỹ đình hoặc bến xe đông sài gòn anh em nhá bến xe đi hà nội bến xe đông sài gòn nhân viên đón vào tư vấn miễn phí cho anh em nhà tôi ở cạnh cổng bến rồi anh em ạ đây em rất thuận tiện đi lại lên nhân viên đón vào đàng hoàng để cho anh em đồ chơi chất lượng nhất máy CC308 ba thu màu quân vị bát đĩa quân cán xanh chín 100% cảm ơn anh em theo dõi clip của tôi em sóc cơ những anh em đang chơi môn đánh sóc đĩa là một này tài xỉu là hai này bầu tôm cua cá là ba này anh em hãy tập trung coi clip của công nghệ 4.0 hôm nay giới thiệu cho anh em kính nhìn xuyên bát mình bê thẳng từ Macau về anh em nhé thì cái kính nhìn xuyên bát này thì khi đi chơi anh em không cần gì cả chỉ sợ anh em không có sân để anh em chơi thôi đấy thì trước tiên vào test đồ cho anh em mình bấm đồng hồ dậy lên để chứng minh cho anh em là clip không bị cắt ghép anh em nhé thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái kính này thế cái kính này anh anh anh em đang nhìn ở trên màn hình đây cái chính cái kính này nó sẽ nhìn được chất uh, bát sành bát sứ hay là bằng mổ cao su hoặc là thùng nhựa anh em đánh bầu tung cá là nó nhìn được hết đấy anh em nhá thì uh, bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái kính này cái kính này ấy, thì cái quan trọng nhất của nó là cái nước này đây là cái ờ, nước ờ, dưỡng ẩm cho cặp kính luôn luôn là có độ ẩm nó không bị khô cũng như là nó không bị mờ đi anh em nhé rất là nhiều anh em ở bên Macau cũng có chia sẻ cái bí quyết này cho mình nếu anh em nào hết nước này ấy, thì anh em hãy liên hệ lại cho mình mình sẽ cung cấp cho anh em tầm một năm miễn phí đấy thì cái nước này nó cũng không uh, uh, uh, không phải ở đâu cũng có anh em nhé chỉ có mình nhập kính thì mới có thôi đấy thì trước tiên vào test hàng ấy thì mình sẽ nói giới thiệu cho anh em đây là cái đoàn cuối của môn đánh sóc đĩa bầu tôm cua cá và tài xỉu rồi không cần anh em phải đồ đạc gì cả đấy đây là cái công nghệ cuối rồi mực khơi khẳng định là những anh em nào đánh đánh sóc đĩa này tài xỉu này bầu cua này coi được cái clip của công nghệ 4.0 hôm nay mình làm ra cho anh em anh em phải tá hỏa anh em phải xem lại cách chơi của anh em anh em nhé đấy không biết là cái cuộc chơi của anh em 5 triệu hay 10 triệu hay 1 tỷ hay 10 tỷ nhưng xem một công nghệ này anh em sẽ phải tá hỏa mà mình tin chắc anh em phải gọi điện cho mình bởi vì cái số lượng của mình ấy là nó có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi tết chứ không phải là tràn lan là đậu có anh em nhé đấy lưu ý với anh em là anh em nếu anh em xem những clip của những cái cơ sở khác cắt ghép và ăn trộm video của mình ấy thì anh em hãy đề phòng nhé video của mình sẽ không có những cái gì gọi là đen đen hay vàng vàng ở trên clip hết anh em nhá lên làm thẳng trực tiếp trực tiếp và không cần gì cả anh em nhá bởi vì cái kính này là nhìn thấy xuyên thấu hết hiện tại thì mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là mình nhìn mọi thứ hầu như là xuyên thấu hết anh em nhá đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tôi tí tôi sẽ cho tí tôi sẽ cho cái kính thử lên ống kính để cho anh em xem là cái độ xuyên thấu của nó tới đâu anh em nhá bát đĩa không cần bát đĩa mua ngoài chợ đĩa mua ngoài chợ và quân vị thì anh em có thể chất cắt quân vị trên mọi chất liệu đều nhìn được bởi vì là cái kính này anh em nhìn ấy thì là nhìn được tất cả các loại màu chứ không phải là màu đen trắng anh em nhé đấy bát bình thường mua ngoài chợ đĩa bình thường mua mua ngoài chợ bây giờ mình đi test luôn cho anh em xem mình đang đeo cái mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là nhìn thì rất là rõ đây là cái kính ba đen mình sẽ cho cái kính thử lên ống kính để cho anh em xem ba đen anh em này anh em nhìn chưa anh em nhìn thấy ba đen chưa rất là nét đấy anh em thấy độ xuyên thấu của nó như nào đây mở ba đen chồng quân nhìn thấy hết anh em này chờ đấy, thử lại tiếng nữa cho anh em đây là tiếng sấp hai anh em này tiếng sấp hai anh em nhé cho anh em xem luôn này sấp hai này anh em này Đó. anh em nhìn thấy led chưa chỉ sợ không có sân chơi thôi bảo sóc hai thử tiếng nữa cho anh em đây là cái tiếng sấp hai tiếp anh em này vẫn là sấp hai vẫn chồng vị cho anh em xem luôn anh em nhìn nét chưa đấy, đây cho anh em xem cho anh em xem kỹ luôn bát đĩa không cần đấy nhìn được xuyên bát xứ này trong quân chồng anh em này nhìn được xuyên bát xứ này và mổ cao su và cái à, thùng bầu cua anh em đánh bầu cua thì anh em hãy đăng ký kênh để video sau mình sẽ nói trực tiếp về cái mổ cao su và cái um, um, thùng nhựa anh em nhá nhìn cực nét luôn đấy nhìn như ở trên video luôn đây là bát sành bát sứ mua ngoài chợ anh em này chưa bát sành bát sứ mua ngoài chợ không cần anh em này bát sành bát sứ mua ngoài chợ tiếp cho anh em xem một ván nữa này đấy. số lượng có nó có số lượng rất rất định chứ không phải là chẳng nan anh em nhé đấy sóc này ai sóc cái được tứ đen đây cái này tiếng này nó hơi tròng anh em này chưa anh em nhìn chưa tứ đen này hãy mở này chưa con chồng nhìn hết anh em này chưa đấy thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình tránh tình trạng mua phải hàng giả hàng nhái rất là nhiều cơ sở anh em nếu anh em đánh cả bạc anh em biết rồi rất nhiều cơ sở buôn bán đồ cà bạc bịp nhưng cái hàng kính nhìn xuyên bát này thì không phải ai có mình khẳng định là mình là số 1 ở Việt Nam này anh em nhá số 1 ở Việt Nam mới nhập được từ bên uh, Macau về chứ không phải ai nhập được nên là có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi Tết đấy thì lưu ý với anh em là cái ổ hộp kính này nhá thì ở những cái tình trạng là anh em chưa đeo kính áp tròng bao giờ thì bây giờ tôi sẽ cho anh em xem luôn kính áp áp tròng mình đang đeo một à, một chiếc ở trong mắt này anh em này đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem cho anh em xem luôn một cặp này anh em này rồi ok lấy được một cái này anh em này anh em đấy lấy thêm một cái nữa cho anh em thì cái này nó luôn luôn nó là, là ẩm nó luôn luôn nó phải ẩm anh em nhá thì anh em đeo nó mới thoải mái bắt đầu đây đây anh em đây là cái kính áp tròng nhìn xuyên bát khi anh em đeo cái kính này vào trong mắt ấy thì hoàn toàn là 100% là êm mắt nó không bị uh, vướng bận gì cả nó rất là an toàn và ok người ngồi bên cạnh hoặc đối diện quan sát thật kỹ cũng không thể phát hiện được đấy thì mình sẽ nói qua cho những anh em nào chưa đeo kính áp tròng đây chính là cái, cái ờ, ờ, để gắp ờ, kính này anh em để gắp kính ra ngoài anh em nhé đây đấy, đây chính là cái hộp để khi anh em đi vào sóng suối anh em không phải mang cái hộp này nữa anh em đúc cái hộp và cái mắt vào đây đổ thêm đổ tí nước đúc vào đây đấy còn cái này là cái để tròng mắt đây anh em đây anh em đây là cái để tròng mắt này này anh em à, dương mắt ra anh em đúc vai ra phát ra vào vào mắt thôi anh em nhé đây em à, nó rất là đơn giản thôi thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em liên hệ cho mình theo số điện thoại trên màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em tránh tình trạng anh em mua phải hàng giả hàng giá nhà hàng nhái nhá anh em xong thử luôn tôi đặt luôn trong bát trong đĩa là cái gì anh em nhé lẻ này bán này để chờ 50 ba đèn này như vậy làng đánh tất và lẻ tôi mở chẵn luôn này không cần biết tứ tử hay sấp đôi đọc luôn chẵn lướt đôi này cái nữa này vừa chẵn tam lẻ này mở lẻ này ba đèn này thì vừa rồi là mình thử và giới thiệu đến các bạn đó chính là cái máy chụp các lớp quân vị những bạn nào chưa nghe qua cái máy này thì các bạn chỉ nghe qua rồi bên Macau thì hôm nay mình bê thẳng từ Macau về Việt Nam cho bạn đánh sòng đánh sới Việt Nam các bạn nhé thì đây chính là cái máy chụp các lớp quân vị đi chơi các bạn không cần phải chuẩn bị cán hay là bát đĩa gì thì đổ bịp các bạn muốn bịp được người ta các bạn phải luồn được bát hình này đĩa khiển này cảm ứng này mới có thể đánh bịp được nhưng bây giờ không ai người ta đánh mấy cái đồ đấy nữa cả nó rất là xưa rồi thì với 8 năm kinh nghiệm trong nghề thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn đó chính là cái máy chụp các lớp quân vị tiên tiến nhất bây giờ để các bạn không lâm vào cái cảnh thua tha nợ nần bán nhà bán cửa đây chính là cái máy chụp các lớp này thì bên trong cái máy này nó là 13 cái camera tia hồng ngoại có thể chụp lại tất cả những cái hình ảnh trắng đen bên trong quân vị nhà mình có thể làm nó nhỏ như thế này hoặc nhà mình có thể ngụy trang vào điện thoại của các bạn iPhone Samsung đều được hết các bạn nhé thì bây giờ không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa mình thử luôn cho các bạn đến cái máy này cái máy này so với quân vị thì các bạn cách khoảng khoảng cách cho mình đó là 5 mét quay đầu nó có thể nó có nhiệm vụ là báo dung báo kết quả chụp lại tất cả những cái hình ảnh trắng đen bên trong bát đĩa quân vị và báo truyền tải kết quả lên cái máy này lẻ nó sẽ rung một cái chẵn sẽ rung hai cái hoặc là mình có thể làm trực tiếp tai nghe siêu nhỏ giống như máy đánh bài báo kết quả cho các bạn tiện lợi các bạn chơi xong dưới sới sới làm được các bạn nhé thì bây giờ mình sóc thử cho các bạn này để các bạn cảm nhận cái độ hiệu quả của nó này dùng hai này báo chẵn này không cần biết rất đôi này tứ hưởng mà này tứ trắng này tiếp này dung hai này vơi lẻ giam chẵn này mà này tứ trắng này tứ đen này sắp tơi luôn này dung hai này vẫn là chẵn này bán chẵn này chẵn thừa 50 này sâu hai, này. đồ đạc chuẩn chỉ 100 phần trăm các bạn nhé bát đĩa cao dầu được hết các bạn nhé dung một này lẻ thừa 50 này bán xanh mặt lẻ này mở này ba trắng này các bạn nhìn này. máy này trồng quân hay đè vị nó đều báo hết các bạn nhé kể nhận cho các bạn tiếng bạc nữa này bạn cảm nhận cái độ hiệu quả của nó này rung một này xuống cả người lẻ này mở luôn này ba đèn này thì đây chính là cái thiết bị đánh sóc đĩa bịp bát đĩa quân vị tất cả là của người ta hết anh em nhé anh em đi chơi không cần phải luồn đồ như ngày xưa nữa về sản phẩm này thì các bạn nào muốn thử hàng các bạn qua trực tiếp cửa hàng nhà mình Hà Nội thì các bạn qua 26A Phạm Hùng Hà Nội Sài Gòn thì các bạn qua 260 Đình Bộ Linh chúc các bạn thành công